video tiếp theo Hưng xin uh, giới thiệu cho các bạn về kỹ năng đánh rút ít hay được gọi là đánh chia hạ đánh hạ nhé đoàn hạ này đánh rất đẳng cấp tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về kỹ năng chia hạ dùng cho tất cả mọi trò nhưng để mà nhanh nhất tuyệt đối mà đơn giản thì các bạn nên luyện đánh cho ba cây bạch cào bây giờ tôi sẽ thử cho đánh ba cây về kỹ năng chia hạ để làm sao được chi hạ bây giờ khi mình làm cái khi mình làm cái đây trả bài em cháo bài có những nơi thì người ta cắt bài rất khó nhưng có nơi cắt bài như này thôi năm năm nước thì nhà này bốc cái chẳng hạn Đấy. 5 nước nhà này bốc cái thì chia cho nhà này Đấy chia rất bình thường các bạn nhé bây giờ nhà này làm trương thì cùng đi so sánh điểm xem nhà nào lớn nhà tôi 10 nước kỹ năng chia hạ thì đánh cực kỳ chính xác chuẩn xác trong đánh liêng mình phải nhanh trong đánh ba cây mình phải nhanh như thế nào đây bây giờ tôi chỉ nói đơn giản này Đấy. như thế này là các bạn phải nhanh ở chỗ kỹ năng nhặt bài đây bốc phải con năm hay con gì đi nữa đến nhà bên này bốc cái nhà bên này bốc cái các bạn nhé tôi vẫn chia như bình thường tôi vẫn chia như bình thường nhà này con này chết 389 này 389 này cũng to đấy nhưng là tôi vẫn là 10 các bạn xem đẳng cấp chia hạ lúc nào cũng là chuẩn xác chia hạ thì đơn giản các bạn là có thể nhặt bài rất nhanh thì các bạn mới làm được bài chứ không phải là đó. như thế này thì các bạn sẽ nhặt được bài nhặt được ban bốn đặt bên dưới đấy là kỹ năng nhặt bài để đánh chia hạ đặt bài này bốc cái thoải mái đi nhà này bốc cái đúng không một hai chia ở đây luôn đấy. chia xanh chín luôn nhà mình còn thiếu con bốn chưa rút đấy đấy là kỹ năng chia hạ bây giờ tôi sẽ đi hướng dẫn cho các bạn đánh hạ thì có nó có nhiều kiểu đánh hạ nhưng đánh hạ theo kiểu của tôi đây các bạn có thể cầm bài như thế này phải luyện được cầm bài như thế này ngón này tay này đẩy ra này à. ngón này đẩy ra này phi bài ra này các bạn phi bài các bạn thấy không phi bài ra như này Đó. đây là kỹ năng đánh hạ thì phải phi được bài ra luyện cầm bài bằng ngón ngón út này thôi đó, cầm bài như này phi bài ra đó. tôi đánh hạ này ví dụ con ba này đúng không các bạn chỉ cần luyện ngón út cầm bài như vừa nãy tôi, trên video tôi quay thì đêm rồi nhưng có vẻ nó hơi nhanh thì các bạn có thể xem lại một đoạn video ngắn là kỹ năng cầm bài của tôi này cầm ngón út này khi ra bài con ba này Đấy, con ba ra bài con 9 này các bạn thấy không về con 9 thì bỏ đi ví dụ nó con 8 này đi Đó. 389 là các bạn phải cầm bài như này Đó. đẩy ra đẩy lá đầu ra thì rút ra dưới Đó. đánh hạ hay đánh chớp hay đánh gì đi nữa các bạn đánh bài lá đâu phải ai cũng có đôi bàn tay dẻo thì để làm được bài đấy là được tôi dạy cho những người miễn phí cho những người mà có đam mê và có đôi bàn tay dẻo nhưng đối với những anh em bạn bè không có đôi bàn tay dẻo làm sao có thể chia được bài nhưng tôi có công cụ hỗ trợ để cho các bạn tay cứng nó là chiếc máy CVK 600 bản C đời mới nhất các bạn có thể không cần chia hạ các bạn chỉ cần kết hợp máy này bài bài thì nó là bài ngoài chợ như thế này thôi đây với bài là bài mày ngoài chợ sau đó thì mang về công ty in máy lên in mã vạch lên in mã vạch lên thì nó cũng là bài chợ không có gì phát hiện khác thường cả đó để bây giờ cũng là một đòn đánh ba cây tôi đi test về cái máy này xem độ chính xác của nó như thế nào đối với những bạn bè tay cứng đây thử test máy ba cây nhé sau khi test máy ba cây tôi sẽ đi test đánh bài cào binh cho các bạn cùng hiểu về chiếc máy này tốc độ của nó là nhanh nhất hiện nay 6 đây là CVK 600 bản C đời mới nhất các bạn nào cần nhu cầu thì trên ờ, màn hình của tôi có số điện thoại tôi tên là Hưng ờ, các bạn có thể lên bến xe Mỹ Đình hoặc là bến xe miền Đông bến xe Mỹ Đình điện vào số điện thoại 09740743 bến xe miền Đông thì điện vào 08680245 tư vấn nhiệt tình cho các bạn hướng dẫn thử máy nhanh gọn chính xác bảo hành một năm bây giờ thử cho các bạn về kỹ năng đánh ba cây ba cây của nó kỹ năng ba cây kỹ năng đánh ba cây kỹ năng đánh ba cây bây giờ ví dụ kỹ năng đánh ba cây cho người làm trương bây giờ tôi để chế độ loa để chế độ loa cho các bạn cùng nghe nhé bây giờ đặt bài xuống này người ta cắt bài này người ta cắt chín người ta cắt chín ở đây thì nhà này cắt bài nhất chín thì chia từ đây một hai ba nhà số 3 lớn nhất đây nhà này lớn nhất đó máy báo chuẩn xác tuyệt đối đối với làm trương đối với làm trương thì mình không dùng máy mà mình sẽ dùng cho làm bốc cái bây giờ tôi sẽ cài đặt chế độ bốc cái khi mình mỗi lần mình bốc cái là mình điểm sẽ to thì chuẩn xác nhất mình không mình không làm trương mà mình làm con còn máy tôi để như này là để cho các bạn nhìn cùng hiểu bây giờ ví dụ người ta làm trương tôi bốc cái tôi đặt bài tôi bốc cái bốc cái này này để như này thì bốc cái này ba một hai ba tôi ngửa cây số 3 lên người ta chia làng người ta chia thì sẽ chia từ tôi đúng không tôi bốc cái mà đó máy báo chuẩn xác các bạn xem nhà tôi 10 nhưng to nhất 6 6 12 8 nhà này cũng 10 nhà này cũng 10 nhưng nhà tôi điểm vẫn to nhất đấy là bốc cái chuẩn xác đối với những bạn mà tay cứng kết hợp rút đít không rút được đánh hạ không đánh được thì có thể dùng cái đoàn này hoặc là áo ví đổi bài đều là công cụ hỗ trợ đẳng cấp công nghệ cao nhất hiện nay để cho các bạn đánh ba cây thì mình sẽ là người bốc cái ngửa cây số 2 lên cây số 2 là cây 5 vẫn là nhất mình người ta chia thì sẽ phải chia từ mình nhà mình chín nước các bạn thấy không chín nước nhà mình điểm vẫn to nhất so sánh chất thì nhà này vẫn thua nhà này đấy là về quy trình đánh bài ba cây bây giờ tôi sẽ đi test thử các bạn Sài Gòn à, đánh hay đánh bạch cào hay đánh bài cào thì tôi thử đi test cho các bạn về kỹ năng đánh bài cào này bài cào này đánh cả cũng như là đánh ba cây nhưng đánh cả đầu hình khác với ngoài miền Bắc bây giờ là chế độ là bốn người chơi bao nhiêu người chơi cũng được chỉ cần đặt bài cho người ta kênh bài này thôi người ta kênh bài người ta kênh bài như thế này thì mình sẽ có quyền chia mình có thể lựa chọn nhiều nơi có thể lựa chọn quyền chia đấy thì bài mình sẽ là điểm to nhất đánh bài cao và đánh cả hệ đầu hình đó nhà mình tám nước này đấy bây giờ tôi test tiếp cho các bạn xem máy báo siêu nhanh các bạn có thể kết nối với đồng hồ uh, camera ống tay áo độ chuẩn của nó thì tuyệt đối luôn đặt bài trong máy báo này kênh bài này máy báo một thì chia thôi nhà mình lớn nhất rồi nhà mình chín này chín con già này. nhà này chín thua này bảy nước thua này bảy thua này các bạn có thể liên hệ trực tiếp cho tôi vào số điện thoại 086802 từ Việt Nam gặp Hưng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về máy và dạy chia bài cho các bạn nếu các bạn chơi bài cào binh sập sáng tiến lên miền Nam đánh gì máy cũng đánh được bây giờ